Rồi, mến chào cả nhà đã quay trở lại kênh Em Lúa Miền Tây ha Thì hiện tại mình đang có mặt ở ờ, phía sau cánh đồng ruộng nhà mình các bạn Thì đây có một đường thủy lợi nè Thì hiện tại ở đây á, vào ờ, thời buổi là tháng 7, tháng 8 âm lịch nha cả nhà Thì ờ, cứ vào thời buổi này á, thì con nước lũ lại đậu về ha Thì hiện tại mình đang ở trục D Đó, nhưng mà cứ vào mùa nước lũ thì cái cây điện điển này nó lại trổ bông rất nhiều Đây là một loại đặc sản ở miền Tây quê mình ha Thì bông điện điển này mình có thể dùng làm được nhiều món ngon nha các bạn như đặc biệt là canh chua con điên điển nè với ca linh đó hay là những cái món như xào hay là làm à, nhân này nhân kia các bạn thì hôm nay mình và cháu mình đi hái bông điên điển về để về mình làm một món ờ, đặc biệt ở miền tây mình đó là bánh xèo đó mời các bạn theo dõi video giờ bắt đầu mình đi hái thôi các bạn ơi đây nha cả nhà thì hiện tại à, chỗ này à, điên điển mọc rất nhiều đang đổ bông rất nhiều nè rất đẹp luôn á này đó nhìn rất đẹp luôn ha nãy giờ à, hai dượng cháo hái được mớ rồi nè đó. thì đây là đường kinh thủy lợi à, ở phía sau khu ruộng nhà mình ha đường này cá nhiều lắm các bạn đó. đường kinh này à, cũng rộng nha đây có có mấy người người ta đặt cái dến chỗ này các bạn đó, cá vô quá trời luôn nè đó. xong dến có cua có cá nó nhóc chân nè thì bông điên điển mình có thể chế biến được nhiều món ngon như là mình xào nè nấu canh chua nó chưa đủ loại nhưng đặc biệt vào mùa lúa thì à, mà vào mùa nước giờ à, đặc biệt à, vào mùa nước các bạn thì thì bông điển điển này mình nấu canh chua cá linh ăn rất ngon ha đó đây bông nó ra quá trời luôn nè nãy giờ bo đang hái bông điển được mớ nè các bạn hay cả nhà cây này nó đang ờ, chỗ bông rất là đẹp luôn ha Đó. thì bên mé bên kia điển cái bông đẹp lắm đây nha dài luôn một đường này ha đường này có ai quá cho bông nha đây cả nhà cái ờ, đây là cái bông điển này nó ra bông quá cho bông luôn nè cực kỳ đẹp luôn rồi thì cả nhà ơi nãy giờ thì à, hai vườn cháo á, mình hái à, cũng được một mớ rồi các nhà chắc à, giờ mình chuẩn bị mình vô đó đây số bông điển này chắc đủ mình làm nhân để đổ bánh xèo nha các bạn cả nhà đó. cái này cũng có ký ký bông điển đó. Đó. ở quê mình á, thì vào mùa mùa nước á nha thì điện nó ra bông nhiều lắm đó. thì khu vực đây là khu vực trong đê cả nhà phía ngoài đê thì nước nó có lầm le lầm le rồi đó, nước bắt đầu đổ về rồi nha đây để mình quay cái à, cái đường thủy lợi nè đây hiện tại người ta đang bơm nước kia nè các bạn đó, bên kia thì bông điển ra bông nhiều lắm đó, đó quá trời bông điển mà bây giờ mình hái mấy đây không à ở đây hái mà cũng còn sót nhiều nè đường thủy lợi này thì cá nhiều lắm ta đang đặt vết của nó nè đằng kia có một cái vết để mình lên quay cho các bạn xem rồi đi vô bò cầm này con cái dến này ha cái dến trong này cá nó đang à, vô quá trời luôn đó à, cua nè mình phóng to cho mày xem có cua nè cua cá nè cua hai ba con cua luôn đó, à, cá đây là cái dến ở miền tây mình nhé người ta là gọi là cái dến cái dến này thì đặt ở dưới kinh rồi đó bắt cá rồi các bạn thì khi nào có nước thì em đem lên ruộng đặt bắt cá lồng trong rồi ha ngay dưới đường kinh này cá học quá trời luôn nè thằng kia thì con điển ra nhiều lắm đó, thì nãy giờ mình hái cũng được mớ rồi giờ mình vô mình làm thôi các bạn ơi đó, đi mới giờ đi hai bông điển vô xong ha thì à, đây bà xã đang à, làm à, thịt vịt nè bầm ra để làm nhân làm đổ chung bánh xèo cả nhà đó thì thịt vịt này mình sẽ bầm nhuyễn nha ha đó, đang cắt thịt ra nha rồi thì hôm nay mình sẽ làm món bánh xèo nhân thịt vịt bông điển điển thôi thì cả nhà ơi thì đây là món hồng điển nãy giờ hai dưỡng cháo đi hái vô ha lặt xong ha à đây để một hồi mình làm nhân nha còn đây là bà xã đang làm món ờ, nhân nè đó đây là su đủ mình ờ, sắc miếng nhỏ rồi ha với vịt đó mình làm chung chút mình bỏ chung mấy món điển này vô ăn ngon lắm đó nha đó. đang xào cho nó khô nó sắc lại các bạn một hồi bắt đầu mình chiên bánh xèo mình đổ bánh xèo mình bỏ vô rồi đây cả nhà đây là bột để mình đổ bánh xèo ha thì nguyên liệu mình mua bột ngoài chợ về ha mình bỏ thêm miếng à, đường bột ngọt với đây à, đây là mớ rau một hồi mình sẽ à, ăn chung với bánh xèo ha còn phải dưa leo rau cải rau cần rau cá nha một hồi mình đi xi ra vườn hái thêm hái thêm một số rau nữa ha cúng mặn mày cúng gì nhưng mặn không mà cúng gì đây ha đây là cái nhân mình đã à, xào xong rồi các bạn khô gáo này ha rồi mình sẽ bỏ vô bánh xèo đó, hiện tại à, đang đổ nha cả nhà đó hai chảo nha hai chảo mới kịp nha đó tại vì ở đây nó có một thao bột lắm đây bà xã mình đổ một cái bên đây bà chị dâu đổ một cái ha bên này là đổ một điểm sống nha điểm nãy mình đã có ở trong mình nè nó vừa ra một cái ga lò đó nè ba cái khi mình bỏ cho bên điện vô ha cho nó đầy hầm lại chính chính xong bắt đầu mình bỏ nhân kim ha cắt ra làm hai con trẻ ra miếng miếng dạ, miếng miếng cũng được bánh tráng thì cũng được cái gì cũng được cháo ăn luôn đi xong đi đi cha qua ăn đi sớm cho thơ mau tiêu không kêu sữa không kêu sữa vô nó làm nước đá rồi chào cả nhà nha thì nãy giờ ờ, mà xã cũng đổ được mấy cái bánh xèo nè giờ mình đang chuẩn bị ăn ha rồi đó thì đầu tiên mình sẽ gót mắm ga này một hồi mình chấm nha đó. này là mắm uh, chua cay ha đây là dĩa rau của mình nha ăn à, được ba bốn cái nha cả nhà à, đó. còn đây một thao giờ còn nửa thao nè hai người đổ không kịp ăn luôn đây đổ đang đầy dĩa nữa nha Rồi đằng kia đang ăn cái này à, giờ cũng khoảng từ 6 giờ tối rồi đó rồi mình cũng xin phép các video đây ha hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha bye bye cả nhà